đọc này cho bà nội nghe coi Thành phố Hồ Chí Minh ngày 5 tháng 12 2021 Thân gửi chị Nguyễn Thị Gái lời đầu chúc chị và các cháu được mạnh khỏe bình an hạnh phúc Tôi chiến đấu với chú Thìn năm 1967 Chúng tôi ở suối Bà Hảo, Dương Minh Châu Chú Thìn ra sinh nhập ngũ lúc này Chú 16 tuổi, chú vào đại hội trinh sát sông sáu 65 thuộc đường nhanh nhẹn Đến năm 1968 mẫu thân quá ác liệt ở Sài Gòn, chú anh Dũng hy sinh để à, để lại niềm thương tiếc cho gia đình. Nhiều năm qua chúng tôi tìm kiếm không thấy mộ, nay đi tìm gặp Mai, thấy chú rồi quá mừng, làm hồ sơ báo chị và các cháu mừng để đi thắp hương nhận mộ. Cái giấy này là báo là ông ba. Phần mộ của ông ba được tìm thấy ở dưới Sài Gòn. người đó à, ở, ở trung đoàn 16 là người ta điện thoại người ta báo là bây giờ tìm được Nguyễn Văn Thiền đem về phần mộ đem về quận 9 à, ờ, hồi đó ông 14 15 tuổi nhưng mà cái tướng tá ông cao lắm đi không biết luôn á tưởng đâu là ngủ ở nhà bạn hay này kia nọ không thấy về rồi rồi rồi rồi, rồi tới hồi tới sáng cũng không ủa sao không thấy về rồi mới hỏi thăm được cái mấy cái người mà tối người ta lại nhà người ta nói nó, nó đi bộ đội rồi đó, rồi ông đi theo thì ông cũng ông ổng, ổng viết thư về ông thì cũng cũng nói ông làm hậu cần rồi đâu ờ, năm mấy ông nói giờ con đi chiến đấu đi một lần đi là không bao giờ trở về luôn tới chết luôn không có thấy trở về rồi đó là còn chiến tranh lúc đó đang mẹ con đang nằm ở nhà rồi lúc tối thì cái ờ, tối người ta mới báo chứ còn bất ngày người ta đâu có dám ra người ta báo thì báo thì nói uh, ông anh ờ, hy sinh ở ờ, Tân Sơn Nhất gì đó là ở với thành phố Hồ Chí Minh đó, là ngày mùng 2 Tết thì, thì nửa đêm thấy mẹ ngồi dậy khóc rồi mới hỏi hỏi rồi mẹ mới nói mẹ mới nói là anh mày mất rồi rồi cái đâu mấy tháng sau á cái người mà đi chung á là ờ, bị thương rồi người ta về người ta nói giùm thì thấy anh nó ghé vô nhà rồi anh chào mẹ rồi cái bắt đầu cái anh mới ngồi anh mới kể là hồi đó chúng cháu đi chung vậy đó rồi đi chiến đấu rồi hai anh em rồi ảnh bị mất thì con bị thương à, hai anh em chiến đấu nằm gần với nhau vậy nè rồi cái ờ, người ta dục lựu đạn thì anh bị nặng hơn ông ông, ông bị nhẹ hơn thì ông không có chết còn anh thiền thì bị chết cái vùng đó là lính nhiều lắm thành thử ra không thể nào mà mà mà, mà liên lạc được hay nói nhiều được cũng không có dám nói nhiều nữa đó. mà cỡ thơ đọc rồi cũng đốt chứ cũng không dám để trong nhà nữa. Đó nó nghi là chết rồi cũng đâu có dám khóc rồi đâu có dám thờ mình thờ là người ta người ta bắt mình chết thì nói đúng ra là ở bến củi 10 nhà là giúp giúp cách mạng hết chín nhà hồi đó mẹ tôi đi làm cầu mũ của su đâu có nhiêu tiền đâu rồi lãnh mỗi một người là chỉ có mấy ký gạo thôi nhiều khi mấy ông về cũng nấu cho mấy ông ăn hết chứ đâu có ấy nhiều khi tối về bắt đầu về cái đông lắm về cái mỗi nhà là mấy người mấy người trốn núp trốn núp đó mấy chú ở trong ờ, trong rừng trong rú vô xin gạo hay là vô nhờ mua này mua kia thì cũng có mua rồi bà già cũng mua mua rồi mới gánh ra ngoài rừng á hồi đó đi cầu mũ cao su á bỏ trong cái thùng rồi bỏ lá ở trên bỏ đồ dưới rồi gánh ra thùng tại vì thương mấy ông này đi chiến đấu nè chứ còn không có nghĩ tới cái hậu quả nhưng mà ở đó thì cũng có nhiều người bị liên lụy rồi bị bắt nếu mà người ta nghĩ tới chuyện đó thì đâu có ngày giải phóng như ngày nay thì mình cũng muốn là để ờ, độc lập tự do thành thử ra mình cũng giúp người ta để cho người ta đi chiến đấu để cho người ta giải phóng quê hương mình ở bến củi thì nhiều rất là nhiều nhưng mà sao may mắn cho ông anh cũng tìm thấy chứ còn ở bến củi thì rất là nhiều cũng chưa tìm thấy mồ mả gia đình nhà tôi là chắc hiếm hoi luôn á không có ai chắc không ai được diễm phúc vậy đâu thấy cũng mừng nghe nói báo thì cũng mừng lắm nhưng mà giờ chưa có điều kiện đi thăm sốt ruột nhưng mà mấy đứa con nó không có cho đi nó nói dưới đó dịch dữ lắm nếu mà covid 19 mà giảm á, thì tôi xuống dưới đó tôi thăm thăm rồi tôi xin đem về quyện ờ, dương minh châu nó chỉ mong muốn sao mà đem về quê hương mình chứ đừng có để với quận chín nữa để dưới đó rồi đơn đơn chiếc quá em về quê hương đi cho nó ấm cúng